lại tuệ nó lại hết đi nó lại ra ra mẹ coi cái kìa Чего? Great player. Great player. Bangga, bangga, bangga. Ayo, aku Come on, come on.